Yon saatiyan aan ka fa'an hana sanda ibina kwahe kwa chinezi jahana hemitats ehe diashka he hezuna diashka hena nyozo ndabase kona base kona nya hezun diashka hena kiasun hezu shikinda hangindana jozo ezi za cha'on za ka'an nona kwa kichona gyan hingo chota chingana 爸爸，记住啊！那人家，人家是讲，人家，几岁数，几岁数，几岁数在生人，还快被那冲了，还出单。我家中啊，还被他那杀了。我比多少人啊？我比多少人算得来呢？还还难记呢？怕爱说说讲，不然呢？我那时候在还算得那些你那些，同家还也是天然但是人不然呢？那种美食桂林的，还是人不然人听啊？ OCD는 해선대야 많이 계속아 키만다는 거 기니 마소 마세요 뭐 보이나 지진디야 잔한다나 잔타오나 음 고난기나 à ốc có là hay gần đã sao quá cha chỉ chỉ cả chân của chỉ số khoa là cô khoa cha hết chỉ chỉ là là quả hết chỉ chỉ chỉ xe là một quê dặn đã sao quá chỉ kia là hết chút ta là cô hết chỉ xe là quê là ga 도사꾸이니체하나 해좀이 쥐티하나 이 난공공대하나 아니자 해 꾸이니체하나 수양조하나 양키하나 와 누가 해서 와 기센다나 헨디아나 고아소 기츠이나 해 쥐티통대나 와 샤레 쳤다 하마니나 헨이 시싱간 층간이 취 난공공이 취해 쳤다나 쥐티토디나나 양가 도사 쾌하니 해좀이 yanani yangi yandele washima honina yana ngahe chusi ko ngahe kaesu mi ya washima haina ki he chama batio ya sasiska ya zakeya yonki mis ina ya ve gonga gahe kisan kindi akwa kisan kinchuta haatsena nga kisa kwatseyana he naxinanda ch'ana kongaye he sondena 黑松的阿叔先生的，呀，那是我们家人的黑松的，没出去把款呢，款，先生的那黑人得穿了，我讲先生的那，你阿叔看黑，那桌子来呢，黑棍，黑山是鸟，是，喊个称的天来呢，就真来黑水脚，水鸟刚刚对，几啥是，天上是几啥脚上一个，是几啥最啥来呢，就把这桌子来呢黑。 Hệ khoản đi giờ còn khoản ba giờ nè Chốt dễ là hệ khoản Cô kinh kinh ra tiêu này lấy riêng khi hệ giờ còn cả hẹp Quả nhung kinh ra dùng mi Rít ế Quả chỉ nên sẽ kì Giờ hả nè Quả hệ Gás à chú ta chính ngá Nhớ số bé sổ nà riêng khi Thế rồi giờ rít tổ chú tổ mà này nè Quả hệ khoản sổ tổ cô rít thi này nè Quý nà ngá nít ra Yazonga hebichan, yashka hena ko. hè yết đề yết thoa nè cái áo xuống là cái chết sạ cái áo xuống là sự chạy ya hè he yết thoa yết giàu nè cái áo xuống là ngăn đi sạ quá trình những ngô quả có tàu con gì thiên này nguy nào ga hè sự yết chỉ ni xuống mà phải hi mm, ya phải hi ga this and đàn nhà cả hè ni xuống mà phát phải thay yết cho mình cái trong mấy tổ bị xuống hè xuống là yết cả hè nè mà số quá chân này tổng ăn kinh số bà tiêu nè ni xuống mà ya phát phải hi bà sen này wo wingo ki che hi na hi e sa ru ki na ga yo na ska na ki na ga go kwa chi ne le chu ta chi nga ni ki anga ki ni da hi kwa chi ne ru ti na go sa ka ti ba se na hi me ri cho to ku hi me shi na ti kwa me shi ni da ti na ta e kwa chi ne ru ti na he shi ya shi sa ka se ko na ga ki ni da hi sa ru ki na he shi chi ne so se zo ya na he shi chi ne so ya ko ta ya chi nhà có tại gia thế hả nè hepa nè cầu hema nè nhớ xóa thế nè he gà kí nè xong nè gà nè bé hả nè à chắc quỳ nè nè dạ đây nhà này gà tốt à kín cha cầu nè he ta sẽ qua chi nè thế nè nè bé hả nè chắc à qua thế nè đi thông hả tổ cha hả ai hả nè in đã số và thế và bé hả nè cha quỳ nè nè cha thì cha à sinh nè nè tonga mani na mahau sao cả tí nhanh ha nè quan nước xoa thiên à nè quan nếp bên là hốt quan là hiền ấy là dâu là ra thế quả cô nhà là hết quả chỉ này gì cả trước khi là hiền ấy là bố hết gì cái sản nhốt xoa nè nè nguyên là ra quả ấy là hiền thế gồm gồm tổng quả ấy là hết gì về cảm in cả anh còn đang bố tôi bắt để xoa là 关于他当父亲啊，关于这件事情啊，那个官司不太一样啊。那个是，那个是吧？起码我其实我奶奶家里呢，一样，哎，那年头啊，玩，那是卡黑啊。你只要对关于这件事情，你那个黑，关于父亲啊，那是给他没钱了，然后让他去打工，就是。 tu pañito cua, cuando subito ya Iti chata iti nu y chu kweni cueni, ven, tio Cuando titakaba Cuando ven, cuando tio Cuando titakaba